Wow các bạn mà Hôm nay mình sẽ không chơi survival mà mình sẽ chơi server nha các bạn thì bữa trước á mình lên trên mạng mình có đăng ký một cái kênh tên là Ivan Channel thì mình thấy cái bạn nó chơi rất là hay nhưng cũng hơi gà gà nói chung là mình cho tạm khoảng 9 điểm đó ok thì bây giờ hôm nay sẽ chính là lúc để mình thể hiện xem mình giỏi được bao nhiêu phần của bạn nha Ok, chúng ta vào video thôi Nhưng trước khi vào video các bạn cho mình một like, một share Và một đăng ký nha Để mình có thêm động lực làm video Và chúng ta vào video thôi Let's go Welcome back Server Killcraft Và hôm nay mình sẽ chơi server này Vì mình thấy trong đó bạn nó chơi server đó thì mình chơi thôi Và sao mà nhiều trò quá vậy Ui trò bắt cua nè Thôi và chúng ta chuẩn bị let's go baby vô thôi Về đây chính là Killcraft bạn Mình thấy bạn nó bán chơi hai người thì mình sẽ chơi hai người Và các bạn nhớ ủng hộ mình nha mình hơn bạn đó ok let's go team of bốn wow mình đây và ui đúng luôn cái đảo y chang như cái đảo mà bạn đang bán chơi nè ui sao đúng rồi nhưng nó khác lạ thiệt đó rồi nó y chang luôn rồi hello bạn chúng ta là một team mà let's go baby giờ mình ui ôi ôi chúng ta có những thứ cần thiết này cái này cái cung bỏ ở đây wow một cây kiếm sắt bánh mì và thiên ok ôi ơi cái gì trên vậy cái gì trên vậy các bạn ok let's go baby để mình mã giáp vô nha đó ghê chưa đẹp trai chưa chơi server mà đúng không bên kia có mấy bạn đúng không ờ, bắt bắt nó gì thấy tụi bay à bắn bên kia bắn bên kia chúng không chúng vậy à mấy bạn ơi ơi rồi xong tụi nó qua bên kia trước không được Ok thì bây giờ mình sẽ chơi Skyward Mỗi đội 4 team nha các bạn Đây Chơi Cho nhiều người chơi nhất đấy Rồi đây chính là của chúng Oh ờ, man đẹp quá ta Rồi chúng ta hãy cùng đợi các ờ, đồng đội Ui sao mấy ai Có một mình mình thôi hả Hello Yeah Những người chơi đầu tiên nó thuộc về chúng ta Ui có hai bạn BD Ui có một bạn này BD này mấy bạn Mình phải thể hiện cho và mình biết là Evan thua mình gấp bội hè hè hè không biết mình có hơi bị quá tự tin không ta nhưng phải thể hiện tại vì mình mình nói là mình sẽ ra một video cho Ivan channel thấy mình cũng chơi Skyward cũng hay lắm nha let's go oh my god okay cái kiếm kim cương rồi chỗ này đúng là không có ai thấy hết Oh Hết hồn mình tưởng bạn kia tự tử chứ Tự nhiên bây giờ mà tự tử chi Ok Let's go, chúng ta không được tự tử Tự tử chỉ là một việc rất là ngu ngốc mà thôi Và mình cũng sẽ Ui chà chà Oh my god Tao vàng chúng ta cây kiếm kim cưng nơi này Rồi ok Hay tao vàng nữa Mấy cục tao vàng luôn có gì không? ok mình đã có một bộ áo giáp mà chưa có cái quần hí hí thôi kệ đi thôi từ từ chúng ta cũng sẽ tìm được thôi mà Rồi mình có được kim cương Đây mình cho bạn nè lấy ghê chưa Cho bạn đồ kim cương không đó Bạn không chịu lấy Mình đập bạn ra Có lấy không bay lấy không Cô lên Lấy coi Lấy Ui rồi xong bạn kia khớp không cái được chân cường không cần làm nữa à... Oh Oh my god Cháy Cháy Cháy Chúng ta phải cháy Cháy Cháy chạy là điều cần thiết bây giờ chúng ta đây không cần phải chạy ok tấn công với thằng này baby yes rồi vô lấy đồ ôi nguyên cây kiếm kim cương mình cần rất cần ok sẽ bỏ những cái đồ này vô lại ok chỉ còn có mình với bạn này thôi rồi tụi mình thắng chắc rồi các bạn ơi tụi mình có ba đứa bây giờ đứa bên kia giờ phải làm sao đây bên kia còn sống sót nè quần kim cương áo giày kim cương gì đủ kiểu hết luôn rồi giờ chúng ta chỉ còn có cái là chiến đấu thôi rồi mình đã qua trận này mình thắng không? mới vô trận đầu tiên mình thấy mình thắng rồi đó bên kia Let's go anh em Vô, bạn đi đâu vậy? Theo mình nè Ô, oh, chúng ta thắng rồi Các bạn ơi, mình thắng rồi nè Yes Và mình đã thực hành xong nhiệm vụ rồi nhé các bạn thấy thích các bạn giúp mình một like và một share nha Tạm biệt các bạn Ồ, oh, chưa Ok các bạn ơi thì lúc nãy chỉ là mình chơi để mình hoàn thành nhiệm vụ thôi và bây giờ mình sẽ chơi một cái game của cái à, server hái quân cục kim cương mình nghĩ là xịn lắm khu hả cho được hả? họ tôi thấy là không được rồi đó bây giờ sao thôi nếu như các bạn thấy video này hay các bạn cho mình một like và một share nha mình đã hoàn thành nhiệm vụ đó bye bye tất cả các bạn rất nhiều love